bồ lệ công ôm mi cha mẹ rửa buồn à, phân ơi à. kiêu mang tưởng dục khi mẹ thì đúng chứ mẹ thì bậc đủ mà chín thẳng rồi mười ngày sầu san khổ sở lo mà thịt nạt mà sướng mòn nó giận ngồi ông mà Ring khô sở Giải làm ăn ngọ chuột là ngọ sống Khi mừng tăng chở nhảy kỳ đồ đặt phải mày chờ lon Khi trở về ngô than thở Cùng con ra thịt bụng bèo một đôi lăn lô cha nắng lô chạy trượt Chạy sáu lo năm cụi à, năm tháng lo lăng máy một đêm hay à, tính mở lo cây sáng lắm năm khuya sáng lắm năm đỉnh hai lo mẹ con con nở tình con mê tính ai từ cùng lao chi đôi chẳng may mà cơm đúng cho gắn thành dùng mẹ bon một để nuôi con mẹ lệ bảy màn gạo đúng cho vào danh dùng mẹ nuôi con đến năm trộn lượt cha mẹ phải vào năm nơi cô đông tây thì con ở lại à, tinh ăn chỉnh bừa sân mai nâng cất lại được tàng tiêu công thầy mẹ ấp miếu con cự nhận một non về khóc xe đăn tay mới bấm đột tình như nước đà bảy mươi trốn con đường ăn chơi mà biệt đâm lặng là qua ruột tim mẹ nóng cũng nhớ đáng ruột đã thấy nóng như đang tay nó con mà biết mấy mẹ nó con biết biết mấy khi lúc rồi mình mà sụt mày đòi quân một mình xây lo cha mẹ xây cho một mình cha mẹ không có trong nhà cùng vậy mà là có ăn mặc kiểu khách qua này dễ quên cha mẹ thân cha mẹ cứ gây món xuống sạc tay đó đã cùng mười bi con mẹ đó đã cắn bởi bi con người thiệt trăm đường đau khổ mong rồi cha mẹ chỉ vào củi ra non khi giảm được vợ cho con phải tìm kiếm nghe thủy chung lo là làm trong gia đình nói ngoài chuyện kia để vợ bọc nghe đài ai cứ lại cho khi đứng kêu bệnh gì quá ba nuôi con gầy dưới này nên lo toán bể đụt lọ con không biết tay anh có nhọc chẳng biết mẹ mà tiền tăng nó chỗ có đỏ con ăn việc làm mấy con nhạc nổi mặt trưng lên như vạc thầy mẹ cứ bay về con mình làm ăn tưởng cha đây đưa mẹ đây thầy mẹ cứ bay về con mình đi làm ăn tưởng khi cha mình đây có mẹ đoàn hay mẹ của có bay hỏi về con làm ba mới ăn mẹ tưởng cha đây mẹ hỏi đoàn một mai về mình nhung có bình giả tình cùng gầy ra về nhà chồng con có biết làm dâu làm rể hay không có biết cha kính mẹ hay không cảnh khi mong nghèo đổi trong gia đình con mẹ coi ai cùng nhưng ai cực vô tâm cha mẹ dư đây mình gửi lời sáng tăng miên hoa màu bình tình công yên đừng tiếng lấy ra đổi nước chỉ lê màu tự lê tinh lê tâm thay đổi rạch rồi nở năn nở mẹ kia đổi rạch nở năn bởi vì con kia lưng ta ẩu hòa này con chỉ một là tắc trở coi khở bi lại cùng ngô thắm nên ở với có thủy có chúng sống được phù đạt tự hiểu phải hiểu là có thủy trong mười ngày cái chín tháng thấy cái cũng dùng lên cái đất cây mẹ tiếp tục mà tay lo thay nâng sầm sửa cho con đưa tâm căn có tâm nào đưa tâm quân bồ đẩy đòi có nắng